em như hoa dịu dàng nồng nàn khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm anh mắt ấy khiến hoa mặn tim anh trai nghèo những đêm lòng thương con con sông quê nơi mình thường ngồi dưới bóng trời nơi phương xa có nhớ không tâm thư tay gửi về nơi đó nàng nhận chưa hay đã trôi xa về đâu trời sâu trời buồn mây vây đây lòng buồn càng thêm hơi say mê chờ người về lại nơi khi xưa đã có muốn bên nhau sự cánh nhiều tình anh này chỉ trao riêng em thôi còn hương còn mong bao nhiêu đêm trôi phận giờ rằng nhìn ta lỡ làng sương đồng nhẹ trên đôi mi Phần duyên này người trọn gió Quay lên cao mây xanh xa ngút ngàn Hoa tiên đàn co đeo gheo đây Mùi hương còn hương em đâu hay Trái mang nghèo, yêu em